Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng Chính phủ khoe vợ giữa báo tin đồn liên quan đến Nguyễn Thị Thành Nhàn Có một thực tế là từ khi lên làm Thủ tướng đầu năm 2021 Ông Phạm Minh Chính chưa bao giờ đưa vợ đi cùng trong các chuyến công du trong và ngoài nước Đây là điều mà dư luận thấy không bình thường Bởi hầu hết các quan chức của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Nhất là những người đi công cán nước ngoài đều mang theo vợ khi đi công du Tuy nhiên suốt 2 năm qua Ông Phạm Minh Chính đi công du một mình, không dẫn theo vợ. Đây là hình ảnh vào ngày 9 tháng 1, lần đầu tiên ông Phạm Minh Chính khoe vợ. Tuy nhiên, tối ngày 9 tháng 1, ông Phạm Minh Chính đã phá luật. Ông dẫn theo phu nhân đến chủ trì cuộc gặp mặt chiêu đãi đoàn ngoại giao đầu năm mới 2023 nhân dịp Tết Quý Mão. Đi theo ông Phạm Minh Chính có những nhân vật lớn trong Bộ Chính trị như ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và bà Bùi Thị Minh Hoài, trưởng ban dân vận Trung ương. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng, ông Trần Liêu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Ngoài ra còn có ông Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Palestine và vị đại sứ đại diện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Như vậy, ông Phạm Minh Chính đã ra mắt phu nhân với đầy đủ quan chức trong và ngoài nước. Và mới đây, trang tin chính phủ cho biết sắp tới ông Phạm Minh Chính và vợ sẽ có chuyến thăm Singapore và Brunei từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023. Có lẽ từ lúc này trở đi, ông Phạm Minh Chính đã trả lại danh phận đệ nhị phu nhân cho vợ của ông. Cho đến nay, phương tiện truyền thông vẫn không bật mí vợ của ông Phạm Minh Chính họ tên là gì. Thực tế, bao nhiêu năm nay, báo chí nhà nước không phải là nơi tin tưởng để người dân tìm hiểu sự thật về Đảng Cộng sản. Hầu hết người dân tìm đến những tin tức ở ngoài luồng, tuy rằng tin tức ngoài luồng nhiều lúc bị vênh với tin tức của nhà nước. Và chuyện về gia đình ông Phạm Minh Chính được tin tức ngoài luồng khai thác chứ tin ở nhà nước thì vẫn im bặt. Đây là hình ảnh lần thứ hai phu nhân ông Phạm Minh Chính xuất hiện trước công chúng và lần đầu tiên bà tháp tùng ông chồng thủ tướng đi công tác ở nước ngoài. Thực ra việc một thủ tướng mà không mang theo vợ đi công du thì hoặc là ông thủ tướng đó không có vợ hoặc có vợ mà xảy ra tình trạng ly thân. Thực tế trên thế giới hầu hết là như vậy và nguồn tin từ bên trong đã từng cung cấp cho Thời báo chấm biết rằng vợ chồng ông Phạm Minh Chính rơi vào tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tin tức về mối quan hệ giữa ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lại được báo chí nước ngoài đề cập cũng đã phơi bày phần nào lý do ông Phạm Minh Chính không mang theo vợ trong các chuyến công du. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tạp chí online cho biết rằng công ty cổ phần tiến bộ quốc phòng quốc tế IEC mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tổng giám đốc đang bị ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tầm ngắm đặc biệt của chương trình chống tham nhũng của chế độ. Bản tin viết, với những phát hiện mới trong cuộc điều tra thấy có những dấu hiệu có thể liên quan đến ông Phạm Minh Chính. Từ tháng 6 năm 2022 đã có thông tin mật được người từ bên trong cho Thời báo chấm biết ông Phạm Minh Chính vốn là dân hoạt động tại Romania. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng là dân tỉnh báo dưới vỏ bọc ngoại giao và vỏ bọc doanh nhân. Mối liên kết của ông Phạm Minh Chính bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và tổng Cục 2 là mối quan hệ từ lâu, khi mà ông Phạm Minh Chính còn là trưởng ban tổ chức của Trung ương Đảng. Ở khía cạnh nào đấy có thể xem bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đồng nghiệp của ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn khó có cơ hội về Việt Nam ngoại trừ bị Tô Lâm bắt cóc. So về nhan sắc, có thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không hơn phu nhân ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, về tài năng thì xã hội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 Cho đến nay chỉ mới có một nhân vật trong Bộ Chính trị phải ngồi tù, đó là ông Đinh La Thăng. Còn lại một số ủy viên Bộ Chính trị thì bị kỷ luật nhưng không mất chức và một số thì bị kỷ luật và mất chức. Còn lại chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào khác phải vào tù. Như thế có thể khái quát về trò chơi vũ trường của chính trị Việt Nam rằng thượng tầng choảng nhau mục đích là đẩy cho văng ra khỏi ghế, còn việc bắt bớ là dành cho những quan chức tầm thấp hơn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang đánh mạnh hạ tầng, thượng tầng chưa tương xứng. Quyền lực trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đi quèn với quyền quyền lực. Quyền lực càng cao thì quyền lợi càng lớn. Quyền lợi ở đây không phải là những đồng lương còi cọc, mà là những cơ chế tạo điều kiện cho quan chức ăn đậm. Quyền lực càng cao thì cơ hội ăn càng lớn. Vì thế nên mới có chuyện quan chức càng cao thì càng an toàn và họ càng giàu hơn. Cho đến nay, quan chức cấp ủy viên Trung ương Đảng ngồi tù ít hơn cấp ủy viên tỉnh ủy, cấp ủy viên Bộ Chính trị thì ít ngồi tù hơn ủy viên Trung ương Đảng. Và tầng tứ trụ thì vẫn chưa có người nào phải ngồi tù. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi quan chức cứ tìm mọi cách ngoi lên thật cao thì lại càng an toàn cho họ. Và điều đặc biệt là nếu chui vào một nhóm lợi ích thì lại càng trở nên được an toàn hơn. Đấy là quy luật lâu nay trong Đảng Cộng sản trong Trung ương Đảng có 200 người nhưng số lượng bị vào tù chưa tới 1 phần 10. Ông Nguyễn Phú Trọng dù cho có bỏ ra cả đời cũng không bao giờ đốt hết củi ở Trung ương Đảng. Dù ông Trọng có đốt lò mạnh thì cũng còn rất nhiều người đang an toàn. Vụ đánh hạ ông cựu chủ tịch nước vẫn chỉ mới bắt đầu, còn nhiều vấn đề đằng sau nó mà ông Trọng cần giải quyết. Nhưng có lẽ khó có chuyện tống giam ông cựu chủ tịch nước vào tù Vấn đề của ông Nguyễn Phú Trọng là xử lý vợ và con ông Nguyễn Xuân Phúc, những người đã nhúng tay vào vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu ra sao. Đây là hình ảnh khó có chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc bị truy tố. Cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa bắt được cựu ủy viên Bộ Chính trị mà đã có tội 10 mươi như ông Lê Thanh Hải. Phần vì ông Hải có thế lực thực sự mạnh ngay khi ông không còn là bí thư thành ủy. Phần vì ông Hải là cựu ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Phú Trọng tham gia trò chơi chính trị với tư tưởng dễ đánh trước, khó đánh sau, mà khó quá thì ông lờ luôn. Vì thế, dưới chiến dịch đốt lò của ông Trọng, tép diêu bị bắt nhiều hơn tôm hùm. Cho tới nay, bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị và cựu ủy viên Bộ Chính trị dính chàm mà chỉ bắt có mình Đinh là thằng. Trong những năm qua, có khá nhiều ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật, đó là ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Bình Minh, cựu Phó Thủ tướng Thường trực, ông Hoàng Trung Hải, cựu bí thư thành ủy Hà Nội, và ông Nguyễn Văn Bình, cựu trưởng ban kinh tế của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó còn có ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước và ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, không ai trong đó bị truy tố ngoại trừ ông Thăng cả. Đặc biệt, ông Nguyễn Tân Dũng còn không dính án kỷ luật nữa là khác. Như vậy là tỷ lệ ủy viên Bộ Chính trị sai phạm bị cho vào tù chỉ là 1 trên 8, tương đương với 12,5%. Đây là hình ảnh cho đến nay chỉ duy nhất có Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị bị truy tố và cho vào tù. Với luật chơi càng lên cao thì càng an toàn, thì những người nào ăn theo công trưởng nhóm trong lợi ích nhóm là người chịu thiệt hại nặng nhất. Ví dụ như vụ án Việt Á, ông Nguyễn Xuân Phúc được xem là chùm cuối thì khả năng ông bị bắt là rất thấp. Những người bên dưới chịu sự điều khiển của một thượng tầng